Hello, teacher. Hello, guys. Hello. Hello, teacher. Con chào cô thư. Hello, teacher. How was you guys? Teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. Hello, teacher. Hello, nice to see you today. Nice to see everybody today. Okay, so today we're gonna focus on the quiz about food. Okay, we're gonna learn something about food. Ah, today we have Vietnamese soccer team gonna go loud, right? Hello, teacher. Hello, everyone. Hi. hello. no. I'm I'm teaching everyone, so I cannot watch. hôm nay cô đang dạy mọi người nè đúng không hay là cô đâu thể nào dạy à, ừ. xem đá banh được đúng không đây Việt Nam hôm trước really one oh really dũng good job teacher my father my father is watching it Yeah, my father watching it too, but I can we cannot watch it before, right? Because we're teachers, we are learning. Yeah. teacher, Hello, teacher. Yeah, but I know the result is one zero. So whoo, I'm happy now. I'm happy với loud right? Có phải là Việt Nam mình đang đá với Yes, Hello, hello teacher. Hello Nguyên, nice to see you. I'm yeah, my, my, my father too. My father and my mother, they are watching football now. Yeah. Everybody, I think everybody, if you guys have free time, everybody are watching football now, right? cô nghĩ là bây giờ mà ừ. ai đang rảnh thì đều anh ừ. đúng ừ. Yeah, yeah, it's um, uh, so today we're gonna focus pieces about the, um, the food. Okay, hôm nay mình sẽ tập trung học về những cái cũng như là, là xem những cái video về food này. Ah, we're gonna learn some food. Hello, Quinn. Nice to see you today. Hello, teacher. Hello, everyone à, hôm trước thì cô có cho các bạn bài tập đúng không cô xem thử các bài tập đấy dạ what what con vâng, em đi cô ơi dạ, dạ. no, I can't find the animal wait wait để cô suy nghĩ xem là tụi con nên chơi cái nào trước ở đây thì có cái dạ. guess the food mà để cô xem thử không bài tập các bạn before we start the lesson, before we start another quiz, uh, let me review these quizzes for you. Để cô xem lại cái quiz này của mọi người và cái câu nào tụi con bị sai nhiều thì chỉ là có đồ đựng xương kiểu có không biết là đâu là thịt đâu là xương luôn á. Đây đây, cô sẽ chỉ đây cho các bạn. Đây có một ah good job. Wow, Hải Dương, you got all correct answers. well done ừ, cái quiz này cô thấy các bạn làm khá là tốt nè các bạn đều làm được rất là điểm cao chỉ có một số bạn bị uh, không có bấm vào nhưng mà không có làm đúng không chứ còn lại là cô thấy các bạn làm rất là tốt nè good job everyone đa phần các bạn này chỉ bị sai ba bốn câu một hai câu gì đấy các bạn không sai câu nào luôn well done good job well done let's review the question with me a little bit okay bây giờ các bạn uh, đi qua cái câu cái câu hỏi với cô một lần nữa nha okay Today, ah, this one, so easy, right? You just need to read the word and then choose the picture. So you got spaghetti. Spaghetti is definitely answer B, right? Spaghetti. Good job. Các bạn biết spaghetti mà đúng không? Mì Ý nè. Mì Ý. And we have, what do we have? Ah, cái này, ah, a lot of you guys think is broccoli. Okay, đây cô giải thích cho các bạn nghe về cái broccoli và cái um, cái này nó không phải là cơm chiên no no no this is not fried rice you have what is this you got the broccoli no not broccoli đây cái này cô giải thích cho mọi người nghe cái sự khác biệt của cái broccoli thực ra máy cái máy của cô nó hơi lắc không biết là cô có cho mọi người xem được không cái này người ta sẽ gọi là cauliflower cauliflower nếu mà các bạn nào từng ăn bông cải trắng chưa các bạn nào ở đây tụi con từng ăn bông cải trắng chưa cái bông cải trắng á tụi con sẽ không có gọi là cái broccoli đâu broccoli là dành cho bông cải xanh thôi còn ở đây nó là cái loại giống như bông cải trắng của mình hay ăn nè broccoli nó không phải là broccoli mà nó gọi là cauliflower ở đây tụi con sẽ chọn cho cô là uh, đáp án A cauliflower cô giải thích một xíu cái broccoli á cái broccoli các bạn sẽ có là cái bông cải xanh nó sẽ từng bông từng bông từng bông một đúng không nếu mà tụi con để ý thì nó sẽ có từng bông từng bông từng bông một nhưng mà cái cauliflower này nó giống như là một cái cụm một cái cụm nó chụm lại với nhau vậy đó nó chụm lại với nhau thành nguyên một cái bông bự vậy đó cho nên là ở đây cái này nó gọi là cái cauliflower chứ nó không phải là cái broccoli Ừ. Bạn nào bị nhầm thì tụi con nhớ xem lại nha Cái broccoli nó là cái bông cải xanh mà tụi con thấy là mình có thể bẻ ra được Bẻ ra được thành từng bông nhỏ nhỏ nhỏ còn cái này thì các bạn thấy nó thành nguyên một cái búp to luôn nó là nguyên một cái búp bông to luôn về cơ bản ăn nó khá là giống nhau đúng không nếu mà các bạn nào từng ăn bông cải trắng thì tụi con thấy nó khá là giống nhau cái vị bông cải trắng bông cải xanh á nhưng mà nó khác nhau về cái kết cấu một xíu ok broccoli broccoli là bông cải xanh tụi con thường thấy nè còn cái này mình sẽ gọi là cauliflower cauliflower các bạn nhớ nha cauliflower Now question 3 là mình gì? Cô xem thử câu nào mà tụi con bị sai nhiều á. À ví dụ cái câu này đi. Bây giờ mình bấm vào câu này thử đi Number 4. What kind of soup is this? Nếu mà các bạn nhìn kỹ nè, tụi con nhìn kỹ tụi con thấy có cái gì? Có những cái hạt ngô ở đây, hạt bắp ở đây nè. Cho nên nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ biết đây là corn soup, đây là soup uh, soup ngô. À, soup bắp á. Ok, corn soup. Nếu mà tụi con nhìn kỹ thì nguyên liệu chính của mình ở đây thì con thấy là nó toàn là hạt ngô hạt bắp nè thì ở đây chắc chắn đáp án của mình sẽ là corn soup ok corn soup and this one để cô xem câu nào mà các bạn sai nhiều á ừ, câu nào còn những cái câu à câu này câu này các bạn sai cũng thấy là nhiều nè đâu cô xem thử nha à ok guys potato chips ở đây mình sẽ không dùng chữ potato chips mà mình phải dùng cho cô là french fries nếu mà tụi con xem potato chips potato chips nó là gì nó là những cái bịch khoai tây chiên mà tụi con thấy những cái bịch uh, chips những cái bịch snack á, bánh snack á nếu mà tụi con search cái chữ potato chips ở trên mạng thì nó sẽ mang nghĩa là cái khoai tây lát lát mỏng cái khoai tây chiên trong cái bịch bịch snack mà tụi con hay ăn á à cái đấy nó mới gọi là potato chips còn ở đây mình sẽ gọi cho cô là french fries khoai tây chiên như vậy thì mình sẽ gọi cho cô là french fries à đúng rồi French fries, ok? French fries. À, mình sẽ gọi là potato chips khi nào nó là cái bịch snack, bánh snack mà tụi con thấy là bánh khoai tây mà nó lát lát mỏng mà tụi con hay ăn á, trong cái bịch snack á. À, thì cái đấy nó mới gọi là potato chips. Còn cái này mình gọi cho cô French fries cắt theo cái lát nhỏ, lát dài như vậy nè. Mình gọi cho cô là French fries. Chắc chắn sẽ không phải là tomato soup rồi bạn nào lại chọn cho cô là tomato soup với hot dog đây. No, not tomato soup or hot dog. You got French fries right here, okay? French fries. À, câu này cũng nhiều bạn làm sai nè. Bây giờ cô xin thử câu số 12 nha. Salad. Salad ở đây ý người ta ở ở tiếng Việt của mình tụi con hay gọi cái lá salad đúng không? Cái lá salad nhưng mà thực tế ở nước ngoài người ta sẽ không gọi cái lá đấy là cái lá salad mà salad nó mang nghĩa là cái tô salad đó, cái tô salad lách trộn á, cái tô rau trộn á thì cái tô đấy tụi con mới gọi là salad. À, cho nên đáp án ở đây là mình sẽ chọn cho cô đáp án B nè ở đây mình sẽ chọn cho cô là đáp án B này chứ không phải là cái lá xà lách của Việt Nam mình gọi đâu ok um, what about this one à, câu này cũng có nhiều bạn bị sai what do you have here à cái này thật ra hơi khó cái này khó bởi vì đây là một cái món ăn của Thái Lan mình có tom yum gong đây là một cái món canh ở Thái Lan cho nên là nó hơi khó cho tụi con để chọn câu này không sao hết good job everyone à câu này các bạn làm sai nhiều nè Ah, so what is this? This is apple pie. Apple pie là một loại bánh nổi tiếng ở bên uh, nước ngoài. Người ta hay có cái món bánh apple pie. Các bạn nhớ phân biệt cho cô pie với cake. Cake ở đây nó chính là bánh bông lan. Còn cái pie là tụi con làm được cái vỏ bánh á. Tụi con sẽ nhào bột, nhào bánh, làm thành một cái vỏ bánh. Sau đấy mình đem đi nướng. Thì cái pie nó sẽ khác với cái cake ở chỗ đấy. Cái này nó không phải là banana cake nè. Cái trắng không phải là banana cake. Ở đây nó là apple pie. Các bạn phân biệt cho cô pie với cake nha pie nó là những cái vỏ bánh mà tụi con sẽ xếp vào trong cái cái cái khuôn á rồi tụi con đem đi nướng đi còn cái ờ, cái ờ, banana còn cái cake nó là cái bánh bông lan khi mà tụi con dùng cái chữ cake thì nó sẽ mang nghĩa là bánh bông lan giống như là cupcake nè tụi con cũng thấy cái kết cấu của nó nó làm từ bánh bông lan đúng không cupcake nè đó ok good job everyone good job and we have what else ah the last one okay guys so this is a dish It's a very famous uh, uh, breakfast. It's a kind of breakfast in foreign countries. Đây là một loại bánh cũng rất là nổi tiếng ở nước ngoài người ta hay dùng để ăn sáng á. Thì mình có cái này là French toast. Toast có nghĩa là bánh mì nướng. Nếu mà các bạn còn nhớ thì mình có từng học qua cái từ cô có từng nói với các bạn cái chữ toaster á, là cái máy nướng bánh mì mà tụi con nhớ là mình bỏ hai cái lát bánh mì vào xong rồi mình để một thời gian thì nó sẽ tự nhảy lên đúng không cái đấy mình gọi là cái máy nướng bánh mì toaster ở bên nước ngoài thì người ta rất là thích ăn những cái bánh mì nướng mà theo dạng là sandwich người ta sẽ cắt lát ra sau đấy mình sẽ nướng lên à, thì French toast nó là một cái loại bánh mì một cái loại bánh mì nướng mà tụi con sẽ nướng lên có sữa có bơ nè rồi sau đấy mình sẽ drizzle mật ong lên mình drizzle mình rưới mật ong lên mình ăn kèm với lại cái bánh mì nướng đó thì đây là món French toast à French toast ok mà ở đây ví dụ các bạn không biết là gì đi thì các bạn cũng nhớ cho cô cái chữ toast nó mang nghĩa là bánh mì nướng á ừ, cái chữ toast này nó mang nghĩa là bánh mì nướng á các bạn nhớ nha ok now uh, à, hôm nay thì trước khi mà mình làm một cái quiz khác thì cô sẽ cho các bạn uh, chơi một số cái khác trước. Bây giờ mình sẽ chơi cái trò guess the food by emojis. Gotta guess the food by emoji. Very easy. Just need to look at the emojis and then tell me what is that, okay? And you guys can write your answer in the chat box, okay? Write your answer in the chat box. Đây các bạn nhìn một cái là các bạn biết mình chơi như thế nào liền. Okay, number one, everyone. bởi bằng những cái emoji này là những cái biểu cảm này nè bây giờ các bạn đánh cho cô đây là món gì thôi đó rất là dễ đúng không các bạn cứ đánh cho cô đem đây là món gì ok what is this dish good job. It's the pancake. It's the pancake. Ah, pancake Đúng rồi mọi người, đây là cái món hết chính xác. Good job. Well done. this one is a drink? What is this? What is this? it's not smoothie ở đây các bạn để ý nó ở đây tụi con thấy là nó sẽ chủ yếu là gì nó dùng những cái emoji đúng rồi Maxon good job it's strawberry milkshake ở đây tụi con nhớ này khanh nhớ cho cô nó không phải là đoán cái tên món đồ đấy mà nó dùng cái emoji để nó diễn tả ra những cái chữ cái và con cái việc ghép những cái này lại để tạo thành cái món đồ uống đấy ok and it is ah strawberry nè milk và shake shake hands á mọi người có bắt tay thì mình có cái chữ shake đúng không đây là món sữa lắc ở bên nước ngoài thì người ta rất là thích uống cái món này à, strawberry milkshake good job everyone À, và các bạn nhớ cho cô là cái chữ milkshake mình viết liền lại cho cô nha milkshake nó là một từ á ở đây thì người ta để riêng cho mình nhưng mà thực tế milkshake nó là một cái từ nha rồi strawberry là cái vị của cái milkshake đấy cho nên là mình mới tách cái chữ strawberry ra strawberry milkshake ok. think some of you have the correct answers. Gummy bears, well done. Gummy bears là những cái kẹo dẻo mà tụi con thấy nó có cái hình con gấu, cái kẹo dẻo là dẻo, gummy bears, right? Good job, well done. Ah, this one very easy. What is it? pizza. Yeah, it's French fries, everyone. French fries. Good job. What about this one, everyone? What is it? Đức ah, An, Well cho Hải Đăng. Yeah, good job everyone. It's cotton candy cotton candy các bạn biết là gì không what is cotton candy cotton candy what is cotton candy you guys know à kẹo bông gòn đúng rồi cứ chắp cái loại kẹo bông gòn nó mà mình đường nó bông lên á nó đánh ra thành những cái có cái kẹo bông gòn to đúng rồi bán ở ngoài trường học á tụi con hay thấy ở ngoài trường học đúng rồi Cứ job cotton candy well done everyone cotton candy cái này cũng dễ này tuy là món này mình rất ít thấy mình không thấy ở Việt Nam ăn nhưng mà món này con chỉ cần nối từ lại thì tụi con thấy nó rất là dễ này I don't think it's popcorn Yeah, yeah, good job It's not popcorn everyone It's the cheese corn ball Cheese corn ball sẽ là một cái loại nó gọi là cái balls bởi vì cái loại của nó nhìn nó tròn nó tròn là tròn tụi con sẽ trộn với bột và có phô mai có bắp ở trong đấy sau đấy mình mình đem cái hỗn hợp bột đấy mình nặn thành hình tròn tròn như thế này cái bánh tròn tròn như thế này nè mình chiên lên đó cheese corn balls à, không phải bỏng ngô nha mọi người mọi người thấy cái hình của nó để là không chắc chắn không phải là bỏng ngô rồi đó nó có hình trái banh nó có hình của cheese là phô mai nè không có liên quan gì đến kiểu bỏng ngô đâu nó không phải là bỏng ngô nha mọi người What is it everyone? À, nó không à bọn mình à yeah yeah, good job. Onion rings, good job. À, nếu mà bạn nào không biết onion rings là món gì cô giải thích cho tụi con nghe onion rings là khi mà tụi con cắt cái hành tây ra nó sẽ có có cái những cái vòng vòng vòng đúng không nó sẽ thành những cái vòng vòng vòng nó như vậy này những cái vòng vòng vòng đấy rồi tụi con sẽ đem đi lăn bột lăn bột rồi tụi con đem lên chiên lên thì mình có cái món onion rings cái món đấy rất là ngon và trong những cái tiệm fast food đó, ví dụ như McDonald's, KFC, Lascaria người ta cũng hay bán những cái món đấy hành chiên hành tây mà tụi con thấy là nó để cái dạng cái vòng như thế này nó để cắt ở cái dạng vòng vòng như vậy nè xong rồi sẽ lăn bột lên rồi chiên lên thì mình có cái món đấy cái tên món đấy là onion rings onion rings ok Yes, very delicious, very delicious. Đúng rồi, đúng rồi. À, có một cái loại bánh snack á, đúng rồi, có một cái loại bánh snack nó cũng như mô phỏng cái bánh đấy, cái onion rings á, đúng rồi mọi người. Cái bánh snack đấy là tụi con cũng mô phỏng cái onion rings á, nó cũng có để hình rings đúng không? Nó cũng là vị hành, đúng rồi đó. Good job, các bạn biết rồi đó. Thật ra món này ở Việt Nam mình là cô nghĩ là không có ăn món này đâu nè cô nghĩ là chắc ờ thật ra cô cũng không biết cho đến khi cô vào cái này cô mới biết là mình ở bên nước ngoài người ta ăn goldfish không thể nào là fish rings được bởi vì những cái này nó không phải là rings mà nó là goldfish mà thực tế thì ở Việt Nam thì chắc là mình không thấy cái món cá vàng chiên bao giờ đúng không nhưng mà ở bên nước ngoài thì người ta lại có ăn cái loại cá vàng người ta lại có ăn cá vàng chiên đi chiên lên à, Việt Nam mình thì không có ăn cái loại cá này đem đi chiên nhưng mà ở nước ngoài thì lại có goldfish okay it's a food too guys it's a food too mm, you didn't eat the goldfish cô chưa bao giờ ăn cá vàng chiên bao giờ hết á cô toàn nuôi thôi cô chỉ nuôi cá vàng thôi thật ra cái từ này đúng rồi cái từ này mọi người sẽ chọn là moon pie đúng không nhưng mà ở nước ngoài người ta gọi là moon pie nhưng thực tế cái từ chính xác để gọi là bánh trung thu phải là gì mọi người thường thì mình thấy bánh trung thu phải gọi là gì ở đây là nó đang muốn nói về bánh trung thu này nhưng mà cô thấy ở đây nó dùng chữ moon pie là chưa đúng rồi phải là moon cake đúng rồi cái từ chính xác của mình cái từ đúng hơn á phải dùng cho cô là moon cake mới đúng ok moon cake được chưa What is this? Number 10. it's a burger, but what kind of burger? It's a burger, but what kind of burger? À, ham. Hồi đấy đến giờ là tụi con được học cái chữ hamburger đúng không? Là tụi con nghĩ cái chữ nguyên cái chữ hamburger đấy nó mới mang nghĩa là cái bánh burger của mình. Nhưng mà thực tế chỉ cần có cái chữ burger nó đã mang nghĩa là cái món burger rồi. Ở đây cái từ ham nó mang nghĩa hamburger có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái món burger mà tụi con dùng cái nguyên liệu ham ham ở đây chính là món thịt cái thịt uh, cái thịt nguội á ham mình dùng hamburger ngoài ra ngoài hamburger thì còn có rất nhiều cái có fish burger cũng có có shrimp burger cũng có có nghĩa là burger tôm burger cá này hay là có cheese burger là burger phô mai này có nghĩa là người ta sẽ cho rất là nhiều phô mai vào trong cái burger đấy à, chứ cái từ đúng chính xác của mình mình có cái chữ burger là người ta đã hiểu đấy là cái hamburger của mình cái bánh burger của mình rồi đó Good job, everyone. Good job, everyone. I can see that a lot of you guys have the correct answers. This is lemonade. Well done, everyone. It's lemonade. Ah, nước chanh với nước mình sẽ có nước chanh thì tiếng Anh này là lemonade. Good job. What about this one, everyone? What is it? Yes, Good job, guys. I can see a lot of you guys have the correct answer. They are. It's popcorn. Cái này mới là popcorn nè. Vì hồi nãy mình nói cái kia là popcorn là chưa đúng này. Cái này mới là popcorn. Pop. À, nổ. Popcorn. Phỏng ngô đó. Is there anybody have all correct answers? Các bạn nào ở đây đánh đúng được hết cho cô luôn nào? Who has all the correct answers? You had all the correct answers. I think a lot of you guys, ah, a lot of you guys have the correct answers. Huh? Cô nghĩ là cũng có nhiều nhiều, có vài bạn đã đánh đúng được rất là nhiều nè. Hồi nãy giờ cô thấy các bạn làm rất là tốt nè. Good job, good job everyone, good job. Before we play the quizzes, trước khi mình chơi cái quizzes thì cô sẽ cho các bạn xem thêm một vài cái video nữa. Um, bây giờ các bạn sẽ làm như thế này cho cô. Watch the video, then tell me what are the ingredients that you can see in the video, okay? Again, again, watch the video, then tell me what are the ingredients that you can see in the video. What are the ingredients of this food, okay? Take a look, guys, take a look. Awesome. so I'm very hungry right now. It's so good. Who knows the ingredients? One more time, okay? Again, again, from the beginning. Uh, write your answers in the chat box if you guys know the ingredients in the dish, okay? tí nữa cô sẽ đi lại video từng món một cho các bạn xem lại Ah, so good. I like this one. Mm, very delicious, right? Nào, cô xem thử nè. Bây giờ cô hỏi, bây giờ thay vì để cho con tự nói thì nó hơi khó đúng không? Bây giờ cô hỏi các bạn thử nha. Okay, what is this? What is this, everyone? Who knows? write your answer in the chat box bây giờ cô cũng như là check check writing của mọi người này nên tụi con biết cái này là cái gì không It's not onion. No, no, no, no, no. I don't think it's onion, everyone. It's not onion. Onion là gì mọi người? Onion là mình có hành tây. Ah, yes. Good job. Đúng rồi, Hải Đăng. Well done. Phương. Good job. Yeah. Garlic đây là tỏi nha mọi người không phải là hành tây đâu hành tây là con thấy cái củ nó to hơn nhiều cái hành tây nó to hơn nhiều đây là củ tỏi á garlic yes it's garlic à ở đây là garlic chiên giòn lên sau đấy thì mình giữ lại một cái tép nữa để bỏ vào cái sauce này Okay, so you can see what are the the brown thing? What do you think? What do you guys think? Mọi người nghĩ cái cái nước màu nâu nâu này là gì? What is it? Who know this one? Yeah, it's sauce. What kind of sauce? uh, I don't think it's fish sauce. This is a Japanese dish. Normally they're not going to use the fish sauce. À, cô nghĩ là Đức Anh đang muốn nói cái từ gần đúng rồi đó Nhưng mà Đức Anh dùng cái từ chưa đúng Có, có phải Đức Anh đang muốn nói về um, cái nước tương đúng không? Nước tương Nước tương thì đúng rồi mình có từ soy sauce Nước tương là tụi con có cái từ là soy sauce Ok, soy, soy ở đây có nghĩa là đậu nành á Các bạn mà biết cái chữ soy S-O-Y S-O-Y ví dụ như cái này mình không nhìn rõ ah what about this one Da da da da, again again again what do you guys call this what do you guys call this green thing cái màu xanh xanh này là gì mọi người cái này dễ này đúng không what is it mm, what is it everyone who know the answer and I have to tell you guys again it's not onion okay definitely not onion Ah, yes, Việt Phương, good job. It is green onion. Khi tụi con dùng cái từ onion, nó sẽ mang nghĩa là hành tây nhưng mà nếu các bạn dùng cho cô là green onion hoặc là spring onion ở đây có hai từ các bạn có thể dùng cho cô này green onion chính xác đúng rồi Việt Phương nè đúng rồi spring onion nè thì nó sẽ mang nghĩa là hành lá à, ở đây các con mà dùng cái chữ onion thôi người ta sẽ nghĩ là hành tây cái củ hành tây á nhưng mà nếu tụi con dùng cho cô là green onion hoặc là spring onion thì người ta sẽ biết đó là hành lá ok good job And you guys think what kind of meat is that? Đây là loại thịt gì mọi người? What kind of meat is that? Scallion. Mm, scallion. Scallion thì nó thực ra nó mang nghĩa là cái hành tím khô á, cái hành tím khô con mới đọc là cái scallion. Okay. Pork. So you say ham, some of you say pork. I don't think it's ham. Ham thực ra là một loại thịt uh, nguội là tụi con đã làm chín rồi á, còn cái thịt này rõ ràng là nó undercooked, nó chưa được nấu. Pork nhiều bạn chọn. Ah, some of you say We don't say the cow meat, okay, Maxon? If you want to talk about the cow meat, you have to use the word beef for me, okay? Here, we don't say pig meat, guys. We say what? We use the word pork. We don't say um, cow meat. We use the word beef. À, ở đây thì mình sẽ có một số từ nó sẽ đi. Ví dụ tụi con nói về thịt heo á, thì mình sẽ toàn dùng cái kiểu pork cho cô còn nếu mà nói về thịt bò thì mình sẽ không dùng là cow meat mà mình phải dùng cho cô là chữ beef à beef ok như vậy ở đây thì các bạn chọn pork các bạn chọn beef nè thì đây thực chất là beef ok guys đây là beef nè ừ, đây là thịt bò nha rice chính xác good job everyone and then we have rice right good job rice ham là thịt heo đó mọi người ham không phải làm từ thịt bò đâu ham là được làm từ thịt heo rồi what about this one what do you guys call this one if you guys if who likes bts right you guys gonna know this one who like bts you guys will know this one yeah butter right butter mm, bơ bơ lạc ở nước ngoài ở Việt Nam mình hay dùng cái bơ từ ngang nhưng mà ở nước ngoài thì người ta sử dụng cái loại bơ này nhiều hơn là bơ lạc bơ lạc bơ thực vật lạc à, bơ lạc butter good job guys butter well done that is butter ah what about this one what is this what is this corn yeah corn ở đây thì corn có nghĩa là bắp và bạn nào có biết được cái từ cho cô ví dụ những cái thứ mà con để trong hộp á những cái thứ mà con để ở trong cái cái cái cái cái cái, cái, cái gì ta cái hộp thiết như vậy á khi mà tụi con để những cái món cái đồ hộp thịt hộp thịt hộp bắp hộp vải hộp ờ, đào hộp những cái đồ mình để trong cái hộp thiết như vậy thì các bạn sẽ dùng cái từ gì cho cô ở đây các bạn nào biết không who knows đúng rồi đồ đóng hộp thì mình có cái từ gì à Phúc Nguyên yeah almost Corn in a can, but we have to use the shorter shorter word. Not box. Box là hộp giấy nha Harry. Box thì khi mà con dùng cái chữ box nó nghĩa là những cái hộp khác, nó không phải là cái hộp này đâu. Yeah, can corn, exactly. Ở đây thì mình sẽ có cái chữ can corn, đúng rồi đó mọi người, can corn. Đồ đóng hộp mà giống cái hộp thiết như vậy nè theo mọi người là người ta đang rải cái cái cái gia vị gì lên có hai gia vị đúng không có hai loại gia vị there are two kind of spices right here what are they the white thing and then mình thấy cái tiếng cái tiếng đấy là các bạn biết là bỏ gì không salt and salt and what salt and what you guys think oil of course right đúng rồi ban đầu thì có oil này à tiêu đúng rồi của ah yes beautiful pepper good job thì đây các bạn để ý ở bên nước ngoài khi mà người ta nêm á ở Việt Nam mình thì có rất là nhiều loại gia vị rất là ngon đúng không ví dụ có nước mắm có nước tương có bột ngọt các kiểu nhưng mà ở bên nước ngoài thì người ta chủ yếu người ta chỉ nêm hai loại gia vị chính thôi là salt and pepper if you guys watch the master chef a lot you guys can see that they always use salt and pepper à, để mà nêm về thịt á, thì người ta thường chỉ dùng đúng hai loại thôi một là salt pepper hoặc là người ta sẽ thêm một số loại thảo mộc vào trong đấy nữa à, chứ người ta sẽ ít dùng những cái đường hay là những cái bột ngọt để nêm lắm chỉ dùng chủ yếu là salt and pepper tụi con mà coi MasterChef thì con sẽ thấy là lúc nào cũng nghe chữ salt and pepper salt and pepper lúc nào cũng đi chung với nhau hết you add the butter right and you put the rice in uh -huh. you put the corn in the canned corn the spring onions the the fry the garlic ah you got the garlic some some sauce cái sauce mà hồi nãy các bạn nhớ là mọi người có làm cái cô này có làm cái loại sauce á uhm, cái có cái cô mà có làm cái loại sauce á, thì cô mới rưới lên trên đây nè rồi cho thêm tiêu nè pepper you add the pepper ah she has a lot of amazing dish cô rất là thích coi mọi người nấu ăn đây cũng là một trong số những cái người mà cô rất là thích xem mà cái cô này nấu rất là nhiều nè bạn nào mà có Naruto á cô này có nấu cái món mì mà Naruto rất là thích ăn nữa cái món đó rất là kỳ công bạn nào mà xem Naruto á ừ, cô này có nấu cái món mì của Naruto nấu ăn nữa rất là thích cái món đấy very delicious và món đấy là mất rất là nhiều thời gian để nấu á ừ. good job everyone good job đây bây giờ cô cho các bạn xem lại này. cô này có liệt kê ra cho mình danh sách những cái món này đây mình có gì các loại sauce đây cái loại sauce ở đây cái này là rượu sake này các bạn biết sake bên nhật á bên nhật người ta hay dùng cái sake đây đúng không thì mình có sake có honey có garlic minced garlic ừ, mình có minced garlic ở đây chính là à, tỏi băm tỏi băm này soy sauce hồi nãy cô có chỉ mọi người nè soy sauce là nước tương nè thì cái sauce này nó gồm có nước tương cái sake optional thôi có nghĩa là tùy thôi nếu mà bạn có thì bỏ vào không có thì cũng không sao hết có honey honey là mật ong nữa nè rồi tụi con thấy nè ở đây người ta dùng cái chữ gì spring onions đó three spring onions chopped chặt ra cắt ra ba cái spring onions đó butter nè salt nè, black pepper nè, a bowl of white rice, một tô một tô ờ, gạo trắng nè. À, steak nè, ở đây dùng cái chữ steak bởi vì người ta dùng nguyên một cái miếng thịt bò đó, cái thịt steak thì có hay có chữ beef steak đúng không? Beef steak là thịt bò đó, beef steak nè, garlic nè, oil nè, canned corn nè, cái chữ hồi nãy cô có hỏi mọi người nè, canned corn nè, à đây những cái nguyên liệu ở đây đều rất là dễ nhớ này cái nguyên liệu này các bạn có thể nhớ thì đây là cái cách người ta viết nguyên liệu ở ngoài thực tế này ok good job everyone well done ở đây là cô thấy các bạn biết rất là nhiều từ đó good job guys well done now let's do a quizzes okay let's do a quizzes today I prepared the quizzes about the vegetables hôm nay thì mình sẽ không có làm về thức ăn giống hôm trước nữa mà mình sẽ làm về những cái vegetables mà cô quên mất là cô chọn cái nào rồi I think I use this one để cô xem thử cái nào mà cô muốn cho mọi người làm đó. cô có lưu về một số cái mà cô quên mất là hôm nay cô muốn cho mọi người làm cái nào there are four of them những cái này nó giống giống nhau thôi nó giống giống nhau cô xem thử nha cô xem thử coi là cô cho tụi con làm cái nào trước nha please wait me a little bit okay please wait me um, let me see uh cái này cũng được nè cái này cũng ok cái này cô giữ lại cái nào mà cô thấy không ok cô sẽ bỏ đi à cái này trước đi oh no no no not this one okay let's this one this one cái này cô oh, this one cái này là nó được xem hình nhiều nè cho nên là cô muốn cho các bạn làm cái này trước okay let's do this one first we're gonna do a quiz about vegetables and herb, and herbs okay herbs herbs là thảo mộc với mọi người như nãy cô có nói là ở bên nước ngoài người ta hay dùng thảo mộc những cái loại thảo mộc để người ta để người ta nêm gia vị ngoài à, ngoài uh, sốt and pepper ra thì người ta còn nêm bằng những cái loại uh, thảo mộc nữa ok now I turn off the chat box okay so that I can send the link in the chat box for everybody please wait me a little bit Ah, you want to play in team? Okay, guys. Yeah, I'm gonna play in team. Yeah, there are a lot of people in our class to so play in team, okay? oh như vậy là cô phải cô phải đổi lại chứ đúng không ta sorry guys sorry guys cô cô đổi lại một xíu nha các bạn muốn chơi vào team thì các bạn đợi cô một xíu để cô chỉnh lại cái quy các bạn đừng vào đây nha no no, no. các bạn không vào đây nha bởi vì cô đổi lại cho các bạn chơi vào team chơi bằng team nha. để cô làm lại nha làm lại nha again again bạn nào lỡ vào cái link đấy thì các bạn ờ, khoan nha các bạn khoan bấm cái mã đấy nha mình vào cái khác nha Number of team. Uh, let's see. There are about 70. Uh, how many teams you guys want? Cô nghĩ là tầm ở đây nhiều nhất là 8 đi. Bây giờ mình chia đúng luôn nha. 8 teams, ok? 8 teams. 8 team nha. 8 teams, ok? Chắc chắn là số lượng sẽ không đều nhau rồi đó mọi người. Chắc chắn là số lượng của mình không có đều nhau rồi đó. Uhm. it's okay, right? Try to do your best job. Mm -hmm. Here, here. I already sent you the link. Can you guys see the link? Can you guys see the link now? Good job, everyone. Yeah, you guys have, these are your team. À, nó tự cho mình automatically, right? Nó cho mình vào một cách uh, ngẫu nhiên, đúng không? Tí nữa cô sẽ cho các bạn xem qua đội của mình gồm những ai nhé. Sau khi mà mình uh, hoàn tất thì cô sẽ cho các bạn xem qua nhé I already sent you guys the link in the chat box, okay, everybody? The link is in the chat box now, guys. The link is in the chat box. Only 38 students. What about the others? đây tạm thời cô cho các bạn xem nha đây these are the people in our team these are the teams we got pandas penguins whales turtles sloth T-Rex, elephants, uh, hyenas, hyenas. Okay, everybody please wait for your friends a little bit more. Okay, các bạn đợi các bạn mình một xíu nữa nha. 51 students, what about the others? Cô vẫn đang đợi một số bạn khác nha. 52, what about the others everybody? Today there are about 70 friends in our class. What about the others? Còn khoảng đến 20 bạn nữa nè, 20 bạn còn lại đâu rồi? 59 ok sau khi mà trò chơi bắt đầu thì chắc mình sẽ không được vào lại nữa mọi người nhớ nha sau khi trò chơi bắt đầu là mình sẽ không có vào lại được nữa tụi con nhớ đó cho nên là các bạn canh thủ vào nè tranh thủ vào chơi nha Right now it's um, 8.48. I'll let you guys two more minutes, okay? Two more minutes to join the room. Tôi cho các bạn thêm 2 phút nữa để mình vào room chơi nha. Two more minutes everybody, two more minutes. I'll start the game at 8.50, okay? I'll start the game at 8.50. 66 friends already. Okay, 67. One minute, everyone. One minute. Okay, the last minute. Một phút cuối cùng, bạn nào vẫn chưa vào thì mình tranh thủ vào. Bây giờ tụi con chuẩn bị nè, tụi con uh, quay về màn hình của mình mình chuẩn bị nha. Các bạn nhớ nè, mình không chơi ở bên màn hình của cô, bên màn hình của cô chỉ hiện điểm của tụi con thôi. Còn các bạn mà mình chơi mình phải tập trung vào cái link mà hồi nãy tụi con đã bấm vào á, tụi con vào cái link đấy tụi con đợi nha. Get ready guys. Start the game in 10. nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Try your best, everyone. we have tiny whales. Try your best, everyone. là thua điểm của các bạn Pandas nè các bạn Tiny Wells cố lên nè cố trả lời đúng nhiều lên nè à, try your best guys try your best minutes, okay? Cho những bạn nào vẫn chưa xong thì cô cho các bạn thêm một phút cuối cùng nha. The last minute everyone. got you. Good job, everyone. Well done for today's. Good job. Những bạn nào được hạng nhất nè. Good job, good job, guys. Congratulations. The tie-dye pandas. Right after you is the hurtling turtles. And in the third place, we have the tiny whales. Congratulations. Về điểm số này, Bạn cao điểm nhất chính là Việt Phương với all correct answers. Good job. Well done. Right behind you is Minh Trang. Wow, good job. Well done. Mai Trang, sorry. Mai Trang, you're in the second place. Mai Trang được hạng nhì nè. À, ở đây cái đội của bạn Việt Phương là chiến thắng bởi vì Việt Phương với lại Hải Đăng này rất là giỏi đúng không? Việt Phương với Hải Đăng được vào tới top 3, có đến hai bạn ở top 3 rồi. Cho nên là để nhờ điểm của hai bạn rất là cao nên là đội của mình cũng là chiến thắng nè à, Thành Trúc cũng vậy nè đấy những bạn được điểm cao đều là nằm trong những cái top 20 các bạn đa phần nằm trong top 20 này. đó các bạn thấy những cái đội của đội nhất ấy, đội được tie dye panda á congratulations everyone good job well done cô thấy là vẫn có nhiều bạn bị chọn sai bây giờ mình đi qua lại cái câu hỏi với cô nha pepper à pepper these are not pepper đây là soy soy nè đây là đậu nành nè mọi người đây chính là đậu nành đây là bắp cải nè đây là bắp cải nè à còn đây là garlic nè mọi người thì ở đây mình có cái này chính là pepper this picture this one is the pepper okay and this one à đây cái lá cải mà cô nói mọi người á cái lá cải mà mình hay thấy chính là cái lettuce cái lettuce là cái lá cái lá mà mình hay gọi là lá xà lách thì ở bên nước ngoài người ta cũng có cái loại lá đấy cái lá đấy dùng ăn hamburger nào này thì người ta hay dùng cái lá lettuce lettuce okay lattice À, đúng rồi nếu mà bạn nào chưa quen với những cái từ vựng về trái cây về những cái đồ ăn á, thì các bạn thấy cái bài của mình hơi khó bởi vì cái này rõ ràng tụi con không tụi con phải nhìn vào cái hình và đoán đúng không đây đây là broccoli nè mọi người đây chính là broccoli nè broccoli nè đó còn những cái này là cái gì tí nữa các bạn sẽ xem mình có một cái câu một số câu sau nó sẽ giải thích cho mình nè còn ở đây mình có từ lettuce là cũng là một từ mà tụi con sẽ hay bắt gặp ở trong tiếng Anh á mình có cái này là cái lá mà mọi người hay ăn với cái hamburger đó thì người ta cũng hay dùng cái lettuce here this is the broccoli hồi nãy cô có nói cái broccoli là bông cải xanh nè đấy rất là nhiều bạn chọn đúng nè good job everyone broccoli đây đây là cái các bạn vừa nghe cô giảng và vừa nghe cô nói lại thì các bạn sẽ à, nhớ được những cái này nè đây chính là broccoli nè you got the broccoli right here okay and leek okay đây cũng là một loại hành cái này câu này khó thật bởi vì cái này tụi con ít dùng lắm đây cũng là một cái loại hành thì ở đây thì có cái cái này nó cũng một, một một cái loại hành này uh-huh. peanut peanut nó sẽ là đậu gì mọi người đậu phộng à mình có peanut là đậu phộng cho nên ở đây tụi con sẽ chọn cho cô là this one okay peanut right here peanut ah okay this one ah uh, yes I will let you guys play one more quiz in team cô sẽ cho các bạn chơi một cái quiz nữa ừ, có nghĩa là cái kia nó dễ hơn một xíu cái này hơi khó nhưng mà bây giờ cô cũng giải thích sơ cho tụi con hiểu để tụi con học thêm từ mới nè thì mình có từ mới ở đây là peanut là đậu phộng nè tụi con nhìn những cái hình này thì hình này chính là cái đậu phộng của mình nè ok turmeric turmeric hơi khó cái này là nghệ các bạn nhớ cho cô đây là nghệ củ nghệ là củ nào mọi người chắc chắn là củ này nè việt phương rất là giỏi nè việt phương làm đúng hết những cái câu này là rất là giỏi đó việt phương rất là làm làm đúng hết nè hải đăng cũng rất là tốt làm top 3 nè Mai Trang cũng vậy đó rất là giỏi nè mà turmeric là cái nghệ cái củ nghệ của mình đây là củ gừng nè đây là tỏi nè đây là tiêu trắng nè basil ok guys basil basil nếu mà bạn cô nhớ có một bạn cũng rất là thích coi masterchef giống như cô này, cô quên mất là ai rồi thì nếu mà con hay coi masterchef con để ý người ta cũng hay dùng những cái cái, cái chữ này trong những cái nguyên liệu mà mình dùng để trang trí món ăn á mình có basil là lá húng quế basil ok basil basil à đây cũng là một loại mình hay ăn ở Việt Nam nè mọi người what do we have here đây là gì mọi người who know write the Vietnamese word for me các bạn nào biết từ tiếng Việt của cái này không cái hình cuối cùng này cái hình cuối cùng là gì mọi người what do you have here cải thìa are you sure cô không nghĩ đây là cải thìa đâu à đây là cần tay đúng rồi cần tay good job cần tay đúng rồi salary good job well done garlic yeah garlic we have the first one đây là hành tím nè mình hay gặp cái scallion á đúng rồi đây là garlic chính xác tỏi nè à, gừng nè thì mình sẽ có củ gừng là ginger ginger là củ gừng nè ok guys ginger kidney bean đó đây là một cái loại đậu kidney bean một trong một cái loại đậu ok kidney bean và cái loại đậu này mình gọi là kidney bean nè onion đây onion mình có hành tím hành tây thì cái hành tím này thường thực ra thì mình đã không có dùng chữ ân onion nhiều đâu à hơn lớp của mình không phải kết thúc vào lúc 9 giờ đâu lớp của mình chỉ kết thúc vào 9 giờ 10 nha mọi người nhớ nha bởi vì thứ hai là tụi mình bắt đầu học từ 8 giờ 10 cho nên lớp của tụi mình sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ 10 nhưng mà bạn nào bệnh thì tụi con có thể về tụi con có thể ao ra sớm ok bạn nào bệnh thì tụi con cứ ao ra bình thường nha không sao hết bean là đậu nành đó như cô có nói soy sauce là nước tương nước tương làm từ đậu nành tụi con có chữ bean đó thì vậy ở đây mình có bean là đậu nành nè soy sauce là nước tương nè cabbage bắp cải trắng cabbage đây thực ra là toàn là những từ mà tụi con có thể học được có những cái từ này rất là hay sử dụng cô thấy cái bài quiz này rất là hay đó cái bài quiz này là toàn là những cái mà tụi con có thể học được những cái mà rất thường hay sử dụng đó cabbage cabbage là bắp bắp cải à cái bắp cải này tụi con có cái từ cabbage ok So you all have 14 questions. À, only 14 questions. Cô thấy ở đây tuy là có 14 câu thôi nhưng mà những cái câu này đều rất là hay đó. Nhưng mà ở đây cô bây giờ cô sẽ cho các bạn chơi một cái dễ hơn một xíu nha. Cô nghĩ cái này dễ hơn. Này. I think this one is easier. Nhìn chung là cái này là dễ hơn này. Guys want to play in team or play separately? Want to play in team or separately? Give me your opinion. Write your opinion in the chat box à, để cô xem thử coi ai thích chơi cái gì nhiều hơn team wow a lot of you guys want to play in team okay I think we're gonna play in team okay play in team today number of team ừ, bây giờ mình thử mình chơi cái team to hơn đi hôm hồi nãy mình chơi team nhỏ bây giờ mình chơi five teams thôi five để thay đổi một xíu okay five teams five teams con thích chơi riêng nhưng mà hôm nay các bạn lại chọn là chơi chung nhiều cho nên là hôm nay mình sẽ chơi team nha hôm nay mình chơi team nha mọi người tại vì các bạn đều chọn là chơi team rất là nhiều nè tuy nhiên là các tụi con sẽ có ý kiến khác nhau đúng không nhưng mà mình cô sẽ lấy ý kiến của số đông nha số đông thích chơi team thì hôm nay cô cho mọi người chơi team nha Ok, let me send you guys a quiz. Ok, các bạn đừng nhắn vào chat box nữa. Cô cô chuẩn bị gửi cái quiz cho tụi con này. I send you the quiz, send you the quiz. Okay, guys, here, this is the quiz. This is the quiz. We only have five teams today. Okay, we only have five teams. Oh nãy mình the eight teams, but now we only have five teams, okay? Five teams. 39 students. What about the others? What about the others, everyone? If you guys want to know your teammates, please take a look at my screen, okay? If you guys want to know about my the teammates, the teammates in your team, take a look at the screen. 54. Okay. Guys, right now it's 9:03. I will start the game in the la one more minute. Okay. I give you one more minute. Tôi cho các bạn một phút cuối cùng nha. The last minute to join the room. The last minute, everyone. When the game starts, you guys cannot join the room anymore. Okay, when the game starts, cannot join the room anymore cô thấy có một bạn vừa mới vào sau nên là cô sẽ gửi lại cái link nha cô thấy có một bạn vừa vào sau nên bây giờ cô gửi lại link cho bạn đấy các bạn nào đã vào rồi thì tụi con không cần phải bấm vào nữa nha tụi con đã vào rồi thì không cần phải bấm lại cái link cái link này cô gửi lại y chang cái link cũ á hồi nãy cô vừa mới accept cho bạn nào vào thì bây giờ con nhanh chóng bấm vào link và vào room chơi game nha click the link ok và bây giờ cô cho các bạn xem qua team teammates của mình nè. For pandas we have Thanh Ngân, Strawberry, Minh Phương, Thảo nè, Double. Đây, đây là những bạn nè, có team nè. Or we have owls. We have a lot of friends right here. And for the last team here, this is the last team, okay? This is the last team. Okay, guys, I will start the game in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start everybody. Các con đừng quên là chơi ở bên phía bên mình nha, chơi Tâm chọn đúng rất là nhiều nè 83% bình thường là các bạn chọn đúng là chỉ tầm 50 phần trăm thôi nhưng mà hôm nay là đến 80 mấy phần trăm tụi con chọn đúng nè Cố lên mọi người try your best everyone try your best vẫn chưa biết được là team nào sẽ chiến thắng đâu cô thấy là cái thứ hạng nó thay đổi liên tục nè try your best everyone answer correctly and quickly to get more points okay giờ các bạn còn đúng hai phút nữa nè hai phút nữa để cải thiện điểm của team mình nè lần này chơi rất là sweet sao cũng thấy các bạn điểm rất là ngang nhau nè cố lên mọi người two more minutes ok two more minutes cô sẽ giấu giấu màn hình đi để các bạn không biết được ai đang hiện nhất nha cô giấu màn hình của cô đi rồi để cho coi các tụi con ờ, không biết được bạn nào đang hiện nhất nha one more minutes guys more more than one minute okay còn một phút hơn nữa là cô sẽ kết thúc trò chơi của mình nè try your best everyone try your best mình chưa biết được là team nào mình sẽ chiến thắng đâu nè Thank you. Are you guys excited? Who will be the winner? Which team will be the winner, everyone? What do you guys think? Which team will be the winner? Who will be the winners today for the quiz? Panda. What about the others? Panda. Key thing is panda. What about the others? Okay, time is up and I will end the game right now, everyone. Congratulations, Panda. Good job. Yeah, today Panda is very lucky. Hôm nay bạn nào ở trong đội Panda rất là lucky nè. À, Bảo Trâm nè. Bảo Trâm là hôm nay là mới vào học hôm nay nè. Bảo Trâm được vào trong cái top, top one luôn. Good job. Well done. Good job. Good job, everybody. I think this quiz is pretty easy. Huh? Lần thứ nhất team con đến thứ nhất, lần thứ hai team con đến thứ hai. <laughs> really, Châu, really. Because we play in team, right? We play in team. Let's see who will be the person with the most score, with the most points. Ah, uh, congratulations. It's Dũng. It's Minh Dũng, right? Wow, good job, Minh Châu, You're in the top two. Wow, Minh Châu, Oh, you have the exam, the exact points. Minh Châu với lại Minh Tuệ là có hai điểm y chang nhau luôn nên là cả hai đều đứng ở hạng hạng hai nè. Good job. Wow, hôm nay là cô thấy top 5 của mình khá là thay đổi nè. Bảo Khôi được top 3 nè, Minh Châu với lại Minh Tuệ được top 2 nè. Đó, hai hai tụi con là có cung chung một điểm luôn đó tuy là các bạn đều đúng 100 đúng không nhưng mà tùy vào mình trả lời cái câu đấy cái thời gian thời lượng của mình mình trả lời càng nhanh thì điểm của con càng cao đúng không hãy Đăng right after Hiệp nè hãy Đăng bị sai một câu đúng không đó hãy Đăng bị sai number 9 nè Công Khanh cũng bị sai number 13 Strawberry you're in the top 7 Phúc Quyên 8 à, ah à, good job everyone good job for today's Don't worry if you guys don't have the high score, okay? Don't worry. Cái này cũng là quiz để tụi con chơi và tụi con uh, biết được thêm nhiều từ vựng thôi. Cho nên là mọi người đừng có buồn nếu mà mình không được điểm cao hay là team của mình không win, ok? Cái này thì cô sẽ sửa bài cho tụi con sau. Nè, ví dụ như cái câu này là những cái này cô nghĩ là các bạn đều biết đúng không? Ví dụ như carrot nè, hay là salary là hồi nãy cô vừa nói này, cái này có thể là nhiều bạn chưa biết hay là broccoli nè những cái này đều rất là đơn giản và có thể là các bạn đều đã biết hết trơn rồi nè à, onion nè những cái này mình cũng đã biết qua hết rồi cherries banana so easy right ah one person choose onion who choose onion guys this is definitely not the onion right it's a fruit and this is the banana okay these the quiz is very easy huh we don't have much time we don't have much time Okay, right now, yeah, this quiz is easy. Cái quiz này là nó dễ hơn so với quiz hồi nãy nên là tụi con làm đúng nhiều hơn nè. À, thì về nhà cô sẽ gửi cho tụi con những cái quiz để làm thêm bài tập sau. Okay, today we stop here on on what day? Ah, on Friday, right? On oh, sorry guys, Wednesday. Tomorrow I will send you guys the homework. It will be another quiz about the fruits and the vegetables. Okay, and then for to uh, for Wednesday we're gonna learn more. Ah, thứ tư thì mình cũng sẽ học tiếp về những cái câu ờ, những cái ờ, cách học về cách làm quiz nè tụi con sẽ học qua những cái từ vựng mới về thức ăn đồ uống nè ok see you guys on Wednesday okay everybody now I will turn on your sound and please say goodbye to your friends okay say goodbye to your friends Bye guys. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye bye bye bye. bye bye